chỉ ta muốn trở tốc cài đông đôi chỉ sầm lập đời cũ chỉ cũ chi tha lỡ vì cũ khuyên chỉ tu sĩ mò sĩ chắp la dù nhau khăn tư là thà tu nhau khăn đau Kita muncul tukar, kita muncul tukar hay